từ từ nói lại nhìn đây hai xin chào tất cả các bạn đã đến kênh hỏi ông và Kitty Channel và hôm nay mình đang đứng ở dưới khu chung cư đây là cái khu mà mình gần nhận nhà nha thì mình nhận nhà ở lầu 4 chính giữa khu chung cư luôn nha và video này mình làm ra để gửi tặng lớp trưởng của mình và cũng gửi tặng các bạn luôn mình một chút thì mình sẽ qua khu công viên ở trong đây nha hiện tại thì mưa đang lâm râm